đấng à, pháp à, vương à, vô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 trước bao ờ, tòa thân ờ,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 dưỡng tất cả những vật cần dùng đừng để thiếu thốn nếu hên lòng như vậy thì nhờ chư Phật nỗ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đường đạo quả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 embalse bye bye lòng. come mọi việc đều thêm lợi ích này đọa vào địa ngục đời đời không ra khỏi vạn gia phạm nói lời ấy rồi các hàng đại bồ tát các đại thanh văn cùng quốc vương đại thần 讲。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 đường ác nguyện thứ sáu ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề nếu có chúng hữu tình nào thân hình em đã các căn không đủ xấu xa khờ khảo tai điếc mắt đuôi nói năng ngọng liễu tay chân tật nguyện lát hủi điên cuồng chịu tất cả những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 sung túc cho đến chứng đường đạo quá vô thượng bồ đề nguyện thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo bồ đề nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn giàu bức tức sinh tâm nhàm chán muốn bỏ thân ấy đều được chuyển thân khai thành thân trai có đủ hình tượng trưởng phu cho đến chứng đường đạo quá vô thượng bồ đề nguyện thứ chín ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo bồ đề thì khiến cho chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo nếu có những cái dừng kiến ta nhiếp dân nọ trở về với chính kiến và dần dần họ tu tập theo các hành bồ tát được mau chứng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 lo dưỡng sư phật à, tùy tâm mãn nguyện dưỡng sư phật mười hai nguyện lớn giáo chủ đông phương bốn chín đèn soi sáng đàn trưởng à, bảy bảy đức chân thượng lễ bái ta thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tai thiên thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tai thiên thọ dưỡng sư phật nam mô thọ thượng sư Phật Nam mô tiêu tai thiên thọ thượng sư Phật Nam mô tiêu tai thiên thọ thượng sư Phật Nam mô tiêu tai thiên thọ thượng sư Phật Nam mô tiêu tai thiên thọ thượng sư Phật Nam mô tiêu tai thiên thọ thượng sư Phật Nam mô tiêu tai thiên thọ thượng sư Phật Nam mô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 thượng sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Diên thọ thượng sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Diên thọ thượng sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Diên thọ thượng sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Diên thọ thượng sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Diên thọ thượng sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Thiên Thọ Thượng Sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Thiên Thọ Thượng Sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Thiên Thọ Thượng Sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Thiên Thọ Thượng Sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Thiên Thọ Thượng Sư tiêu tai thiên tòa thượng sư phật nam mô nhật quang biến chiếu bồ tát nam mô nhật quang biến chiếu bồ tát nam mô nhật quang biến chiếu bồ tát nam mô nguyện quang biến chiếu bồ tát nam mô nguyện quang biến chiếu bồ tát nam mô nguyện quang biến chiếu bồ tát nam mô thánh tình đại hải chúng bồ tát nam mô thánh tình đại hải chúng đệ tử chúng con tùy thuận tu tập người nguyện lớn của đức phổ hiền bồ tát một là kính lễ chư phật hai là xưng tăng như lai ba là đồng tu cúng dường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 công phu công đức có ba từ quý ý tăng